phong cách thiết kế đậm chất châu Âu. Lịch lãm đầy quyến rũ. Hyundai i30 hoàn toàn mới. Nhân dịp ra mắt hai mẫu xe hoàn toàn mới Hyundai i30 và Hyundai Santa Fe, khách hàng sẽ được tặng ngay phim dán kính cách nhiệt. Chi tiết truy cập website hyundai gạch ngang thành công.vn hoặc liên hệ các đại lý ủy quyền khắp cả nước. Hyundai thành công